anh chị ha đó chính là luân xa luân xa là một trường phái năng lượng nha các anh chị ạ à. một ngày chúng ta sao ạ à? một ngày chúng ta ăn cơm ăn đồ dinh dưỡng các anh chị ạ à. nó chỉ cung cấp cho chúng ta 30 đến 35 phần trăm năng lượng của chúng ta mà thôi còn lại 70 phần trăm năng lượng nó đến từ gì ạ à? từ khí trời từ không khí từ dưỡng khí từ năng lượng của mặt trời từ nắng các anh chị ạ à. những cái bên ngoài và nó được hấp thụ thông qua sao ạ à? vào các luân xa của chúng ta thì trong đó cái đỉnh đầu của chúng ta là cái lên xa để làm sao ạ à? là để hấp thụ những những cái năng lượng ở trên đầu do đó nếu như ai đó mà tiêu cực đang giận đang thù đang ghép đang tiêu cực đang oán ghép ai đó thì tự nhiên ở trên đỉnh đầu chúng ta sẽ có một cái đám mây nó sẽ chặn lại và không cho chúng ta hấp thụ năng lượng đó là điều lý do tại sao mà những người mà oán thù căm ghét tức giận thù ghét các anh chị ạ à, tiêu cực thì người này rất là đau đầu rất là mệt mỏi rất là tiêu hao rất nhiều năng lượng có phải không các anh chị và từ đó sinh ra bình tạch rất nhiều và cái điểm thứ hai đó chính là gì ạ à? cái luân xa số 5 là luân xa cổ của chúng ta là nơi hấp thụ dưỡng khí là nơi hấp thụ dưỡng khí do đó nó là cái luân xa số 5 là nơi mà sao ạ à? cửa vào của năng lượng ha các anh chị ha cửa vào của năng lượng ở đây chúng ta có gì ạ à? ở cái phần mà luân xa gốc này là I am rồi cái phần số 2 ở một phần của chúng ta thì nó là I feel còn ở phần mà đang điền thì là I do tôi làm và phần lên xa thứ tư là sao ạ à? I love là tôi yêu nó nằm ở phần chức lực của chúng ta và phần thứ năm là luân xa số 5 là I speak là tôi nói tôi phát ngôn ra tôi chia sẻ và cái lên xa số 6 là cái mắt thứ ba của chúng ta và định đầu là lên sau cuối cùng lên số số 7 ha I understand là tôi hiểu biết ở trong đó trí tuệ và sao các anh chị nếu như mà cái cổ họng của chúng ta nếu như lên sơ số 5 mà nó bị nghẹt nó bị tắt nghẽn thì năng lượng nhúng không được ha các anh chị ha nó vào không được do đó cái lên sai số 5 của chúng ta nó rất quan trọng nó còn là đại diện cho điều gì các anh chị giao tiếp chia sẻ nó thể hiện được tâm tư và suy nghĩ của chúng ta thông qua lời nói và nó là cái nơi sao ạ à? truyền đạt thông tin và diễn đạt ý tưởng của chúng ta do đó lên sai số 5 rất quan trọng chúng ta sẽ thấy rằng á, luân xa số 5 là phần kết nối nếu như ai đó có năng lượng thấp ở luân xa số 5 thì người này sẽ rất là nhút nhát tự ti sợ nói chuyện chứ đắt đâu luôn lắc bóc và cô độc có nghĩa người này rất là nhát rất là khả năng giao tiếp rất là kém các gì ạ và lát nữa đây kia sẽ hướng dẫn cho anh chị cách làm sao để khai mở lên xa số 5 này ra trong chương trình này luôn nha các anh chị ha để chúng ta giao tiếp một ca sao à chúng ta bẻ khóa nó đi bẻ khóa số 5 này đi để sao à chúng ta nói một cách hoạt ngôn nói bằng tiềm thức ha anh chị ha bây giờ kiên đang giao tiếp với anh chị bằng tiềm thức á kiên không có dùng ý thức để nói đâu có nghĩa kiên không có nhớ bài đụng tới đâu là kiên nói tới đó à các anh chị ha rồi những người mà có năng lượng cao quá thì sao ạ à? những người nóng tính lắm họ ăn to nói lớn rồi họ thiếu kiên nhẫn lắm các anh chị ạ à. và một trong những cái triệu chứng của việc tắc nghẽn luân xa số 5 là gì họ bị bế tắc về ngôn từ họ không biết nói gì hết trong đầu thì suy nghĩ rất nhiều nhưng mà khi nói ra thì không biết nói làm sao có nghĩa ở đây là sao giống như một cái van nước các anh chị nó đã bị khóa lại rồi việc của chúng ta là mở cái van này lên thứ hai là sao ạ à? năng lượng của người đó rất là thấp năng lượng của những người mà có lên xa thấp thì cái năng lượng họ cũng bị thấp luôn vì đó là nơi hấp thụ dưỡng khí vào mà các anh chị và khả năng trình bày của họ rất là kém họ nói chuyện không có thu hút người khác và điều này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến việc bán hàng ảnh hưởng đến việc giao tiếp nói chuyện ảnh hưởng đến mối quan hệ sự nghiệp và tiền bạc của người đó luôn các anh chị ạ à. ảnh hưởng luôn cả đến tính cách thiếu thiếu gì à? thiếu sự tự tin do đó cái nhiệm vụ của ngày hôm nay là Kiên sẽ giúp cho anh chị chúng ta là khơi thông được cái lân xa số 5 này nha các anh chị ha và khi mà lân xa số 5 của chúng ta mà cân bằng thì sao hả các anh chị thì việc khả năng của chúng ta giao tiếp nó rất là trôi chảy rất là trôi chảy và sao ạ à? khả năng thuyết phục của chúng ta cực kỳ tốt luôn thuyết trình đàm phán và sao ạ à? kích hoạt được khả năng sáng tạo bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng những nội dung kinh vừa chia sẻ là hay à thì comment xuống bên dưới là hay đi à khi mà chúng ta comment nhiều anh chị thì khả năng hấp thụ kiến thức của chúng ta nó sẽ rất là nhanh thay vì chúng ta học cách thụ động rồi à, các anh chị chúng ta đổi tên đi nha một số người kia không gọi tên được cảm ơn ngọc cao ngọc cảm ơn anh ninh nguyễn nè Cảm ơn anh Jack Phan Cảm ơn uh, chị Hương Nguyễn nha Cảm ơn bạn Quang Quỳnh Rồi cảm ơn chị My Cảm ơn Minh Hải, anh Minh Hải Master Minh Hải lâu quá rồi mới gặp Rồi Và các anh chị có thấy hình ảnh của đây là ai không ạ? À? Chính Thành không chị? Chính Thành là một trong những nghệ sĩ mà thành công và giàu có nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại Tài sản đã lên được 1.000 tỷ rồi các anh chị ạ à thông qua việc gì anh ta đã khơi thông được cái luân xa số 5 cổ họng của mình rồi và sao ạ à? hoạt ngôn và nói ra tiền các anh chị có đồng ý với kiên rằng chính thành kiếm tiền nhờ vào cái luân xa số 5 của mình không ạ à? vào cái cổ họng của mình không ạ à? vào giọng nói của mình không ạ à? nhờ vào cái khả năng hoạt ngôn mà anh ta kiếm được rất nhiều tiền cái thứ hai năng lượng của anh ta lúc nào cũng cao các anh chị có thấy rằng á, cái lịch mà diễn của chính thành là một trong những người đắt xô nhất mà anh ta gần như là bị thiếu ngủ của anh chị ạ à nhưng khi lúc nào mà lên trên sân khấu lúc nào cũng năng lượng đỉnh cao á không chị hoạt bát vui vẻ nhưng đằng sau đó Kim biết chắc là những cái áp lực mệt mỏi rất nhiều nhưng mà anh ta lúc nào cũng phát ra được cái năng lượng cao thứ ba là sao à trình bày rất là lôi cuốn và hấp dẫn thu hút người khác và lắng nghe có phải không chứ anh chị và và sao à? cái khả năng chia sẻ và bán hàng cực kỳ tốt luôn do đó người này kiếm tiền rất tốt và luôn luôn tự tin ở bất kỳ trong tình huống nào cũng lúc nào cũng tự tin các anh chị ạ à. và ngoài ra cái lợi ích của việc mà khi chúng ta khai thông được lên sa cổ số 5 rồi anh chị thì sao ạ à? các cái doanh nhân là người đi kinh doanh đi buôn bán nó sẽ ảnh nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc kinh doanh của những doanh nhân hoặc là những chính trị gia giống như Barack Obama có phải không chị ông ta làm chính trị gia ông ta đứng trên bục và thuyết phục mọi người theo cái đường lối của ông ta và nếu như ông ta làm sao không khai thông được cái lên xã hội ông ta sẽ nói một cách rất nghẹn ngào và không dám đứng trước đám đông và tất nhiên những người này đều sao ạ à? đều đã khai mở được cái kim khẩu của mình rồi ngoài ra thì sao ạ à? các cái người làm lãnh đạo làm sếp làm cấp cao các anh chị ạ à, đều phải có một cái nguồn năng lượng từ bên trong phát ra qua giọng nói và truyền động lực cho những người cấp dưới của mình đây là ai à John C. Maxwell là guru bậc nhất thế giới về lãnh đạo các anh chị ạ à? có nghĩa là làm doanh nhân làm chính trị gia làm lãnh đạo những cái người mà sao ạ à, top những cái ngành nghề cao cấp như vậy thì đều phải sử dụng giọng nói giọng nói rất quan trọng có phải không các anh chị bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý thì comment xuống bên dưới là đồng ý đi à mà các anh chị chúng ta uống nước tí nha rồi bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta đồng ý thì comment xuống bên dưới rồi bàn quyền comment à, à, nếu mình là người hướng nội à, thay vì khơi lên xa không anh nếu mình hướng nội người hướng nội hay người hướng ngoài gì bản thân kim cũng là người hướng nội mà hướng nội hay hướng ngoài gì chúng ta cũng đều cần phải giao tiếp cả nói ra cảm ơn chị Trinh điềm tính nói ra tiền năng lượng cao thu hút và khả năng chia sẻ